Trả lời Minh Phước Hỏi 4 Số đông con người bị một căn bệnh nào đó khi một bài thuốc hay được người khác chỉ bảo sẽ trị hết bệnh là họ đi tìm ngay thuốc đó dù có sự giết hại chúng sinh. Nhờ dùng thuốc bằng thân xác chúng sinh mà những căn bệnh hết thật nên những bài thuốc ấy được lưu truyền và ghi lại trong sách vở rõ ràng. Ví dụ, Trị cảm mạo đầu phong, lúc đầu đau, lúc đầu không đau và đau đầu một bên. Muốn trị bệnh này bằng cách bắt rắn hổ mang, bỏ đầu đuôi, ba tấc và ruột, lột bỏ da, xương, lấy một lạng thịt sấy khô ngâm rượu. Trang 144, Nam Dược Thần Hiệu Tuệ Tỉnh Vậy đối với Phật giáo sẽ giải thích vấn đề này như thế nào? Xin Thầy chỉ dạy. Đáp đối với Phật giáo, thà chết chứ không phạm giới sát sinh. Hai vị tỳ kheo đi trong sa mạc để đến thăm Đức Phật. Một vị không uống nước có trùng nên đã chết giữa đường. Còn một vị uống nước có trùng nên sống đến gặp Phật. Phật liền quở trách vị tỳ kheo còn sống và khen ngợi vị tỳ kheo chết vì giữ giới. Ở đây giết rắn làm thuốc để trị bệnh mà sống thì Phật giáo sẽ không chấp nhận hành động ác này và xem đây là một nhân quả tiền kiếp trả vay mà người hiểu biết nhân quả rất sợ hãi. Rắn kiếp trước là một người chuyên bắt rắn cắt đầu, chặt đuôi, lấy mình lột da, lấy thịt làm thuốc trị bệnh cho thiên hạ, thì đời nay phải làm rắn cho người ta dựa vào toa thuốc trên, cũng bắt rắn chặt đầu, đuôi, lột da, lấy thịt làm thuốc như vậy cứu người. Thành ra nhân quả thọ lấy quả khổ cho mình. Quý vị có biết đâu, những con rắn bị bắt làm thuốc cho người trị bệnh là Hải Thượng Lãng Ông, là Tuệ Tĩnh hay Huê Đà Biểu Thước. Vì sách thuốc của các ông biên soạn còn để lại những chứng tích dạy người giết hại chúng sinh làm thuốc trị bệnh. Sao lại bất công như vậy? Con người muốn sống sao lại cướp mạng sống của loài vật khác để mình sống như vậy có công bằng hay không? Tưởng là giết loài vật làm thuốc cứu người, té ra rơi vào nhân quả phải làm rắn trong vô lượng đời kiếp để trả quả. Chừng nào những sách thuốc của các ông đã bị diệt sạch thì các ông mới hết kiếp làm rắn. Có ba hành động ác đó là một Ý nghĩ về việc ác hai Miệng nói lời ác ba Thân làm những điều ác Ý nghĩ về việc ác tức là viết sách nói những việc làm ác như một Sách dạy cách thức nấu ăn bằng thịt chúng sinh hai Sách thuốc dạy giết hại chúng sinh làm thuốc trị bệnh ba sách dạy làm súng, đạn, tên, ná, lưới, bẫy rập, câu văn để săn bắt các loài thú, vân dân, lưới rập câu văn để bắt cá tôm và tất cả loài thủy tộc vân dân. 4. Sách dạy chiến thuật, chiến lược đánh giặc, giết người như binh thư tôn võ tử. Sự sống của một con vật cũng giống như sự sống của một con người. Dù con vật đó nhỏ bé như con kiến, con dế, con trùng, con sâu, con bọ, con rầy vân dân, chỉ vì con người thiếu đạo đức hiếu sinh nên mới chà đạp lên sự sống loài vật khác, biến loài vật trở thành thực phẩm của con người. Thật là quá ác. Chỉ vì sự sống ích kỷ hẹp hòi nhỏ mọn của con người mà con người bất cần sự sống của người khác và loài vật khác. Vì tâm ích kỷ nhỏ mọn hẹp hòi đó mà thế giới mới có chiến tranh và nhà nhà mới có sự xung đột. Đó là một nỗi đau thương của loài người Chính vì con người không hiểu rõ nguyên nhân sinh ra sự xung đột và chiến tranh. Khi nào loài người biết tôn trọng sự sống của mình, của người khác và của tất cả loài vật, thì sự xung đột và chiến tranh sẽ chấm dứt. Lúc bấy giờ, con người mới thật sự có cuộc sống bình an, yên vui, hạnh phúc và thế giới mới có hòa bình, xã hội có trật tự an ninh, không còn những tệ nạn xã hội cướp của, giết người, không còn những tệ nạn mua dâm, bán dâm, vân dân Nếu con người không còn giết hại và ăn thịt chúng sinh, thì những bệnh tật hiểm nghèo không bao giờ có. Và nếu có bệnh, thì đó là những bệnh không đáng kể. Vì do các pháp vô thường nên thân cũng vô thường. Vì thế bệnh tật nhẹ nhàng, không cần phải thuốc thang gì mà bệnh cũng hết. Cho nên việc giết hại chúng sinh làm thuốc trị bệnh là một điều đi ngược lại nhân quả hiếu sinh, vì thế các ngài trị bệnh cho thiên hạ, nhưng cuối cùng các ngài cũng bị bệnh tật mà chết. Thưa quý vị, chính vì các vị danh y từ xưa đến nay, họ không rõ luật nhân quả. Vì không rõ luật nhân quả, nên họ không biết gốc sinh ra bệnh tật. Vì thế mà các ngài cứ lo trị ngọn mà không trị gốc. Muốn trị gốc bệnh thì không nên giết hại và ăn thịt chúng sinh. Đó là một thứ thuốc thần dược mà không ai biết.